bởi vì là xã hội có thể chia thành 5 lớp người rất nghèo nghèo trung lưu giàu và rất giàu mỗi nhóm người thì nghĩ về tiền bạc theo một cách khác nhau người rất nghèo thường nghĩ theo ngày người nghèo thì nghĩ theo tuần trung lưu nghĩ theo tháng người giàu thì nghĩ theo năm và người rất giàu nghĩ theo thập kỷ có 3 mục tiêu cơ bản trong tư duy của năm nhóm người trên mục tiêu chính của những người rất nghèo là nghèo là tồn tại Mục tiêu cơ bản của lớp trung lưu là sự trung lưu là tiện nghi thoải mái và mục tiêu của lớp giàu già rất giàu là tự do. Lý do là nghèo và rất nghèo, nghèo rất nghèo và nghèo cố gắng sống sót. Lớp trung lưu thì lại tiện nghi thoải mái là bởi vì họ có trí lực nghèo nàn. Họ à, nghĩ rằng là tiền trên thế giới không đủ nhiều để mọi thứ đều dư giả. Người rất giàu và giàu ấy thì sự biết sự thật thì ai cũng có thể làm giàu Niềm tin vào tiền bạc thì quyết định số tiền bạc mà bạn kiếm được. Nếu có trí lực nghèo nàn, bạn chỉ sẽ chỉ tìm cách sống sót và kiếm đủ thứ để có thể cuộc sống thoải mái. Còn nếu khả năng tư duy phong phú, bạn có thể tìm kiếm tự do. Câu châm ngôn thì cứ tìm rồi sẽ thấy hoàn toàn đúng khi nói về tiền vấn đề tiền bạc. Bạn thực sự có thể đạt được mức mục tiêu có thể kiếm được trong cuộc sống nếu như cố gắng để tồn tại, bạn sẽ sống sót. Nếu bạn muốn thoải mái thì bạn được thoải mái, nếu bạn muốn tìm kiếm sự tự do thì bạn sẽ có tự do nghĩ dài thường có sức mạnh rất lớn nó có thể khiến cho bạn trở nên giàu có nếu bạn biết biến nó thành một thói quen hãy nhìn xa hơn vào từng nhóm người này bạn sẽ nghĩ gặp cách nghĩ ở người lao động phổ thông theo ngày và thường là những người ăn xin trên đường phố nghĩ theo tuần như là những người của người nghèo và sống dựa vào kỳ lương và chỉ dừng lại ở mức sống đủ Nghĩ theo tháng như tầng lớp trung lưu là tầm quan tâm hóa đến hóa đơn hàng tháng. Ví dụ như hóa đơn tiền nhà đất, tiền xe hơi, tiền thuê tín dụng và các tài khoản xoay trong xoay vòng khác. Và nghĩ theo năm như là người giàu ấy khi mà còn người bắt đầu học nghĩa vụ tài chính, khả năng tư duy tài chính và đầu tư. Và những người rất giàu nghĩ theo thập kỷ là khi bạn nhìn thấy kế hoạch kinh doanh cho tương lai rất xa đó là khi người học ờ, cách trốn thuế hợp pháp để giữ lại hợp đồng cho bản thân và sai khiến chúng đó là khi con người học cách nhượng lại tài sản của mình cho các thế hệ sau mà không bị chính phủ can thiệp trước mắt là mất một phần những gì họ đã dành cả đời để xây dựng những người rất giàu thường có thu nhập lớn hơn nhiều so với con số 500.000 đô la một năm nhưng người những người rất giàu kiếm được ít nhất một triệu đô la mỗi năm hãy kéo tư duy của bạn tới tương lai Càng suy nghĩ dài hơi thì bạn trở nên càng giàu có. Và hầu hết những người giàu mà tôi biết đều có thể có kế hoạch kinh doanh kéo dài ít nhất là 10 năm sau. Khi mà bắt đầu suy nghĩ theo từng năm ấy thì thu nhập của tôi bắt đầu tăng dần. Thì tôi tự hỏi là những câu hỏi như làm thế nào để tăng gấp đôi thu nhập trong năm nay và làm sao năm nay để trả thuế ít hơn mà vẫn không phạm pháp. Khi mà nhận ra nguyên lý suy nghĩ dài hạn trong cuộc sống ấy thì cố vấn của các cố vấn của mình thôi thì tôi đã từng phải thách thức phải nhìn sâu xa hơn vào tương lai. Tôi đã dành vào khoảng những thời gian nhất định để nghĩ về cuộc sống mình muốn trong vòng 5, 10 và 20 năm nữa. Tôi đã lập ra kế hoạch để đạt mục tiêu đó. Vậy bạn muốn cuộc sống của mình 10 năm nữa sẽ như thế nào? Hãy suy nghĩ và bắt đầu lập kế hoạch cho nó. Suy nghĩ dài hạn và cần sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là tài sản của người giàu. Nóng vội là khoản nợ của người nghèo. Người nghèo muốn ờ, được thỏa mãn ngay lập tức trong suốt nhiều năm, tôi cũng như vậy. Bất cứ khi muốn thứ gì thì tôi lập tức trả bằng thẻ tiến dụng hoặc ghi bằng bảng cân đối cuối tháng. Thì giờ đây tôi biết chờ đợi những thứ gì mình muốn, vì mục tiêu của tôi là sự tự do thay vì sự thoải mái. Người giàu và rất giàu thường có hình thành kỷ luật đối với việc trì hoãn thỏa mãn cá nhân. Thì những người giàu ngày nay làm những việc mà người khác không làm và tương lai họ làm những gì mà người khác không có và những người rất nghèo nghèo và trung lưu thì luôn bao giờ thì sẽ không bao giờ được sự tự do và tự do tự do hơn nữa là mục tiêu của những người giàu và rất giàu và họ muốn được làm chủ cuộc sống của mình những người nghèo đã trao quyền kiểm soát cuộc sống của mình vào tay kẻ khác và mỉa mai thay đó chính là những người giàu và rất giàu và người giàu thường coi sự tự trọng hơn tự trọng coi trọng tự do hơn sự tiện nghi thoải mái và vì thế có cả hai người nghèo có sự tự do thoải mái cao tự do nên họ sẽ chẳng bao giờ được tự do cả và nghĩ dài trong cuộc mọi lĩnh vực thì của cuộc sống tôi biết bạn đã hiểu rằng nguyên tắc nghĩ dài sẽ không áp dụng không chỉ áp dụng cho chuyện tiền bạc mà rất nhiều mọi lĩnh vực cuộc sống và nghĩ lâu dài về một mối quan hệ khôn khéo khi đó bạn sẽ tôn trọng nhau hơn và suy nghĩ dựa trên quan điểm đem lại cho lợi ích cả đôi bên nếu trong tình cảm mà chỉ những gì trước mắt, bạn sẽ chỉ chờ vào những điều mà người khác làm cho mình. Và cuối cùng, sự con sử dụng con người hầu như là những công cụ thỏa mãn bản thân. Nếu như mà kiểu thuộc luôn có ờ, nếu như thuộc kiểu người luôn có sử dụng người khác như công cụ phục vụ mục đích bản thân ấy thì có khả năng bạn sẽ trở thành người cô độc, đặc biệt là khi lúng tuổi. Người giàu phát triển mối quan hệ lâu dài và chúng có thể giúp họ được thành công lâu dài về mặt tài chính. Họ suy nghĩ mà làm thế nào để phục vụ cho gia đình và bạn bè và khách hàng tốt nhất. Đến cuối đời thì chính những mối quan hệ lâu dài mà bạn tạo dựng nên khiến bạn thực sự giàu có. Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân làm thế nào để xây dựng mối quan hệ sâu đậm hơn và bền chặt hơn những người mà bạn yêu quý. Có những người vốn thiếu tiền bạc lại còn nghèo nàn về tâm hồn, nhưng không ai biết yêu thương. Nhưng không ai không biết yêu thương thì hãy kiên nhẫn, tốt bụng nhưng mà những ai mà không có lòng vị tha thì và những ai mà dễ nổi nóng là những người nghèo nàn về tâm hồn hãy tập trung cách làm giàu về mọi mặt về tài chính lẫn tâm hồn trên nên giàu có có trong cái mối quan hệ còn quan trọng hơn cả thành công đó là điều thiết ý và đó là sự hoàn bị mà thành công về tài chính không kèm theo sự tình, ờ, tình cảm không đáng giá và hãy suy nghĩ lâu dài về cuộc sống vật chất và tinh thần của bạn nghĩ dài về sức khỏe cũng là khôn ngoan khi đó bạn sẽ dành thời gian là ăn uống và thể dục một cách khoa học hơn. Còn không nếu bạn lười thể dục và ăn quá nhiều thức ăn nhanh thì nguy cơ bạn sẽ thừa cân và thiếu năng lượng sống. Nghĩ lâu dài về sức khỏe của bạn cho năng lượng để thành công hơn về mọi mặt tài chính. Mọi lĩnh vực của cuộc sống đều liên kết với nhau và suy nghĩ trong một lĩnh vực sẽ cải thiện với lĩnh vực khác. Và nghĩ dài trong cuộc sống ờ, tinh thần là khôn ngoan, bạn muốn dành cả đời để suy nghĩ điều gì. Có chủ đề nào đó lại cảm hứng cho bạn không? mà nếu như sử dụng trí tuệ của mình vào việc gì người luôn nghĩ về hứng khởi, về khơi cảm ứng và gợi ứng thú về cái tâm hồn vô cùng thanh thản còn những người nghèo nàn về tinh thần thường phàn nàn về danh dành tâm trí của mình vào những việc họ không muốn làm những người giàu có về tinh thần thường là sống trong căng thẳng và bạn muốn tinh hồn của mình thanh thản tâm hồn của mình thanh thản hơn không nếu có thì hãy bắt đầu nghĩ dài về đời sống tinh thần thì hãy sử dụng vào trí lực mà bạn có thể yêu thích hãy cống hiến vào cuộc sống cho mọi lĩnh vực và khai khởi cảm ứng cho khiến bạn say mê và hãy tìm cách nào đó có thể kiếm tiền từ những lĩnh vực mà bạn thích thú và quan tâm này đó là một bí mật của rất nhiều người làm vợ của rất nhiều người giàu họ làm những thứ mà họ yêu thích để kiếm tiền và việc đó khiến họ trở nên giàu có cả về tài chính lẫn tâm hồn tài chính và hãy nghĩ dài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống không chỉ với vấn đề về tiền bạc Hãy đặt ra nhiều mục tiêu lâu dài hơn và để tiến đến những một bước từ người nghèo thành tầng lớp trung lưu hay từ tầng lớp trung lưu thành người giàu hoặc từ người giàu thành rất giàu. Hãy bắt đầu lập kế hoạch dài hơi cho tương lai của mình mà hãy đặt ra mục tiêu dài hơi hơn trong cuộc sống. Con người luôn đặt ra mục tiêu năm quá cao nhưng lại đặt mục tiêu quá thấp cho 10 năm tới. Khi có những mục tiêu lâu dài thì bạn sẽ trở nên rèn luyện và tính kiên trì hơn thì tất cả những người giàu đều đủ kiên trì để vượt qua các thách thức trong cuộc sống. Để đạt được những mục tiêu mơ ước của mình, bạn phải nỗ lực hết sức để thực hiện chúng. Những người nghèo thường bỏ cuộc và khi chịu áp bỏ cuộc khi chịu áp lực vì đánh giá cao sự thoải mái nên họ không kiên trì khi gặp khó khăn. Những người giàu nhưng những người giàu thì vẫn đi tiếp chặng 2, chặng 3 và thậm chí là cả chặng 4. Họ có thể làm bất cứ điều gì để trở nên giàu có bởi họ suy nghĩ lâu dài nên bước tiếp và bước tiếp cho đến khi tìm thấy những sự tự do và sự sang. Người giàu nghĩ dài và người nghèo nghĩ ngắn, đó chính là câu châm ngôn mà chúng tôi thường nói đến trong video ngày hôm nay. Và video về chuyện đời thường chủ nhật tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và bạn vào lúc 20 giờ 30 chủ nhật tuần sau với chủ đề Vì sao các quốc gia nghèo vì sao trên thế giới lại có những quốc nghèo và những nước giàu các bạn hãy cùng đón xem và bây giờ chúng tôi xin chào và quý vị và các bạn